những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với địa lý có nhiều xã giáp danh với tỉnh Bắc Ninh, nơi được coi là tâm dịch của cả nước, Điện lực Văn Lâm đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh dịch bệnh mà vẫn đảm bảo cấp điện cho nhân dân. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam lần thứ tư, Hưng Yên đã có 37 ca dương tính. Toàn bộ thị xã Mỹ Hào và 5 xã của huyện Quái Châu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 năm xã thuộc huyện Văn Lâm thực hiện các biện pháp phòng dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Để kịp thời ngăn chặn và phòng chống dịch, đảm bảo tất cả các cán bộ, công nhân viên được an toàn, duy trì vận hành, ứng trực và cung ứng điện liên tục an toàn trên địa bàn, Điện lực Văn Lâm đã và đang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch ngay tại nơi làm việc. Thì chúng tôi cũng có thực hiện các cái giải pháp, thực hiện cách ly, tổ chức vận hành để đảm bảo cái vận hành an toàn cho lưới điện, tuyên truyền cho cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc các cái nội dung về cái thông điệp 5K của Bộ Y tế duy trì cái việc là hàng ngày đối với cả à, cán bộ nhân viên thì đầu giờ sáng là việc là thực hiện cái ờ, kiểm tra bắn nhiệt độ tôi ờ, tăng cường cái việc là thực hiện là tuyên truyền đối với cả khách hàng sử dụng điện tiếp cận và thực hiện các cái dịch vụ trực tuyến chúng tôi hiện nay là có 18 cán bộ viên là à, có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài ví dụ như là Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội khi mà dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi động viên các bộ viên là thực hiện à, là, đăng ký ở lại à, cơ quan để hạn chế cái, cái việc đi lại đảm bảo sức khỏe cho chính mình và đồng thời là đảm bảo cái nhiệm vụ sản xuất à, chung của của cả đơn vị. Đồng thời, khi các khách hàng đến giao dịch tại đây đều được khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Tại các quầy giao dịch đều được lắp đặt kính chắn Họ trang bị thêm nước sát khuẩn và có máy khử khuẩn tiền. Và quan trọng nhất là với các bộ phận phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng thì mỗi cá nhân đều ý thức được việc phòng dịch cho bản thân và cho cả cộng đồng. Cá nhân bản thân tôi luôn thực hiện đúng các quy định của nhà nước cũng như các cấp lãnh đạo hướng dẫn về cái quy trình uh, thực hiện uh, phòng chống dịch, ví dụ như là thực hiện ờ, theo đúng quy định 5K, luôn đeo khẩu trang và sát khuẩn khi giao tiếp với khách hàng cùng với các đồng nghiệp ạ. Tôi và cán bộ công nhân viên ở đây 100% các cán bộ đã đã thực hiện cài đặt Bluezone trên điện thoại và thực hiện khai báo y tế. Ờ, kèm với đó là khi khách hàng ấy gọi điện ờ, lên mà nhờ các nhân, viên giao dịch tư vấn ấy, thì chúng tôi luôn luôn là hướng khách hàng thực hiện các cái giao dịch qua thanh toán qua tài khoản hoặc nộp các cái yêu cầu ờ, dịch vụ hoặc các điện qua cái trang trực tuyến để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Thì tôi cảm thấy là công tác như vậy phòng dịch ở Điện Lực Vân Lâm rất là tốt. Chúng tôi đến đây thì được các Ờ, cán bộ công chức và ờ, nhân viên phục vụ hướng dẫn về ờ, các cái quy định về phòng dịch ví dụ như là 5K thế rồi sát khuẩn thế rồi là đo nhiệt độ trước khi vào làm việc khách hàng và khoảng cách khách hàng đến giãn cách theo đúng theo quy định của của nhà nước quy định thì cảm thấy là rất là yên tâm. Đại dịch Covid-19 vẫn đang nhiều diễn biến phức tạp. Dù vậy, Điện lực Văn Lâm đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động và thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho người dân.